làm quen với nhân viên mới đi Trương chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Ngưng diễn Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chê không? Ok chơi Ê Làm gì ồn màu vậy Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì Thật ra cậu là ai vậy Tại sao lại có ý định phá tôi chứ Tại sao tôi phải phá chị chứ Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả Có Gì á Ê, anh sao kìa? À, Bình đi ngoan dư tá sạch đu cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn Nè Bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, lên nè bạn Chúc ngon miệng đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cung chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cháu bà ơi Cái ní là cô Mỹ này, Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní phải là của tao Ủa cháu cơ đi hiểu 3, 2, 1 Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi và Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp xấu lên nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi ta Chào chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Lương diện Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê, làm gì màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ Tại sao tôi phải phá chị chứ chị còn nghĩ tôi sẽ tuyển một trai tao cho làm việc hả Gì Ê anh sao kìa À vừa đi ngoán dư tá sạch đồ cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn Nè Bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn là đẹp bạn đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình cung chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cha bà ơi Cái ní là cô Mỹ này Còn cái ní là hợp với con Quyết Còn mấy cái ní phải là của tao Ủa trọng cơ đi hiểu một on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi và Cao Thắng. Em sợ con xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số lên nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Ta-da sống đáng mơ ước hay sao còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi Grande Americano for Miss Q please Thank you Sao không chọn Đông Nhi với ông Thắng Hai người này sao đám cưới với nhau Ok, vậy chốt Đông Nhi Cao Thắng Em sợ mình xuống không kịp Chuyện gì khó, để Miss Q lo Hi, tôi là Jack Hi Jack Ê, chị đẹp số lên nè Nguyện vụ quanh đó Làm cho cô vui <laughs> sếp làm quen với nhân viên mới đi Chương chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Lương diễn Dạ, tôi nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chê không? ok chơi ê làm gì ồn ào vậy Jack đã bút được hai vợ chồng trần giang với nam phương rồi cái gì thật ra cậu là ai vậy tại sao lại có ý định phá tôi chứ tại sao tôi phải phá chị chứ vậy cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả ê anh sao kìa à vừa đi ngoan dư tá sạch đồ cho mẹ tê mày ngây thơ quá con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn Nè Chúc ngon miệng đều tay nha mày cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiều nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cung chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cha bà ơi Cái ní là của Mỹ này Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní là phải là của tao Ủa trọng cơ đi 3, 2, 1 Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi trong cầu Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp xấu rồi nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Chào chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Lương diện Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê, làm gì màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ Tại sao tôi phải phá chị chứ Chị còn nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả Ê anh sao kìa À vừa đi ngoan dư tá sạch đồ cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn á Nè Bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn Cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cung chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cha bà ơi Cái ní là của Mỹ này. Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní phải là của tao Ủa trọng cơ đi Ba, hai, một. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy, Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình xuống không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rồi nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Thưa chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Lương diện Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê, làm gì ồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh sao kìa? À, Bình đi ngoán dư tá sạch đu cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn Nè Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, ngon miệng đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cháu bà ơi Cái ní là cô Mỹ nè Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní đó phải là của tao Ủa trọng cớ đi một on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi trong cầu Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack sướng ơi nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Chào chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Ngưng diễn Dạ, tôi nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê, làm gì ồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ Tại sao tôi phải phá chị chứ Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả Ê anh sao kìa À vừa đi ngoan dư tá sạch đồ cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn Nè Bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cháu bà ơi Cái ní là cô mí này Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní phải là của tao Ủa trọng cớ đi một on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi trong cầu Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình xuống không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số lên nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi ta Chào chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Lương diễn Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê! Làm gì màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ Tại sao tôi phải phá chị chứ Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả Ê anh sao kìa À vừa đi ngoan dư tá sạch đồ cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn Nè Bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cung chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cha mà ơi Cái ní là cô Mỹ này. Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní là phải là của tao Ủa trọng cớ đi hiểu 3, 2, 1 Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi trong cầu Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình giúp không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rồi nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi ta Chào chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Lương diện Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê, làm gì ồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy?

miệng đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cha bà ơi Cái ní là của Mỹ nè Còn cái ní là hợp với con Quyết Còn mấy cái ní là phải là của tao Ủa trọng cơ đi hiểu Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi trong cầu Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack sự đây nè Nguyện vụ của anh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Chương chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Ngưng diện. Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê, làm gì ồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy?

ngon miệng đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cháu bà ơi Cái ní là cô Mỹ nè Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní là phải là của tao Ủa trọng cơ đi một on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi trong cầu Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình xuống không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rồi nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi thưa chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Lương diễn Dạ, tôi nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê, làm gì ồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị còn nghĩ Tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh sao kìa? À, vừa đi ngoan dư tá sạch đồ cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn á Nè Bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiều nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cháu bà ơi Cái ní là của Mỹ này. Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní phải là của tao Ủa chọc cơ đi hiểu một on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số đây nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Chào chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Ngưng diện Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê! Làm gì màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ Tại sao tôi phải phá chị chứ Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai tao cho làm việc không Gì Ê anh sao kìa À vừa đi ngoan dư tá sạch đồ cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn Nè Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye ngon miệng đều cay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cha bà ơi Cái ní là cô Mỹ nè Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní là phải là của tao Ủa trọng cớ đi hiểu Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi trong cầu Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình giúp không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack chị đẹp xuống rồi nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Chương chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Ngân diễn Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê! Làm gì ồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ Tại sao tôi phải phá chị chứ Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả Ê anh sao kìa À Quỳnh đi ngoan dư tá sạch đu cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn á Nè Back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back. đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cháu bà ơi Cái ní là của Mỹ nè Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní là phải là của tao Ủa trọng cơ đi hiểu một on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi trong cầu Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình giúp không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rồi nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Ta-da! Chương chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Ngưng diễn Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê, làm gì màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh sao kìa? À, vừa đi ngoán dư tá sạch đồ cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn á Nè Bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, được tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cháu bà ơi Cái ní là của Mỹ nè Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní là phải là của tao Ủa trọng cớ đi hiểu. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi trong cầu Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình xuống không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số lên nè Nguyễn ngủ Quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Chương chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Ngưng diễn Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê, làm gì ồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy?

trong miệng đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cung chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cháu bà ơi Cái ní là cô Mỹ nè Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní phải là của tao Ủa trọng cớ đi hiểu một on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack chị đẹp xuống rồi nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Chào chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Ngưng diễn Dạ, tôi nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê! Làm gì màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ?

cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cung chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cha bà ơi Cái ní là cô Mỹ này. Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní là phải là của tao Ủa cháu cớ đi hiểu 3, 2, 1 Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi trong cầu Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình giúp không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q làm. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rồi nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Chương chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Lương diễn Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê! Làm gì ồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị còn nghĩ

đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cháu bà ơi Cái ní là cô Mỹ nè Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní phải là của tao Ủa cháu cơ đi hiểu một on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy, Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi trong cầu Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình xuống không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack đẹp xuống ơi nè Nguyện vụ của anh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Ta-da Chào chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Ngưng diễn Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê, làm gì ồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả Ê anh sao kìa À vừa đi ngoán dư tá sạch đồ cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn Nè Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye ngon miệng đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cháu bà ơi Cái ní là cô Mỹ nè Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní là phải là của tao Ủa trọng cơ đi hiểu Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi trong cầu Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình xuống không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rồi nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Chào chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Ngưng diện Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê, làm gì ồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ Tại sao tôi phải phá chị chứ Chị còn nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc không Ê, anh sao kìa À, vừa đi ngoan dư tá sắp đồ cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn á Nè Bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn Cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cung chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cha bà ơi Cái ní là của Mỹ này. Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní phải là của tao Ủa trọng cơ đi Ba, hai, một. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rơi nè Quỷ ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Ta-da Chào chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Ngưng diễn Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê! Làm gì ồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ Tại sao tôi phải phá chị chứ Chị còn nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả Ê, anh sao kìa À, Bình đi ngoan dư tá sạch đồ cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn Nè Back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, ngon miệng đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cha mà ơi Cái ní là cô Mỹ nè Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní là phải là của tao Ủa trọng cơ đi hiểu một on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi trong cầu thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu thắng. Em sợ mình xuống không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack chị đẹp xuống ơi nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Chào chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Ngưng diễn Dạ, tôi nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê! Làm gì ồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ Tại sao tôi phải phá chị chứ Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả Ê, anh sao kìa À, vừa đi ngoan dư tá sạch đồ cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn Nè Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiều nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cháu bà ơi Cái ní là cô Mỹ nè Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn mấy cái ní là phải là của tao Ủa cháu cơ đi hiểu một on air Xin chào, tôi là Miss Kim Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi Cao Thắng Em sợ mình xuất không kịp Chuyện gì khó, để Miss Kim lo hai, tôi là Jack hai Jack Ê, chị đẹp số lên nè Nguyện ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Ta-da! Tiêu chí Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Lương diễn, Dạ, tôi nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê! Làm gì ồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Có gì anh sao kìa À vừa đi ngoán dư tá sạch đồ cho mẹ tê Mày ngây thơ quá Con mẹ là ghệ của hắn đó Nghĩ cách coi Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn Nè Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye chúc ngon miệng đều cay nha mày mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cháu bà ơi Cái ní là của Mỹ này Còn cái ní là hợp với con Quyết Còn mấy cái ní phải là của tao Ủa cháu cớ đi hiểu Ba, hai, một. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi cầu Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số đây nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Chương chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi trường. Ngưng diễn Dạ, nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê! Làm gì ồn màu vậy? Chắc đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì?

miệng đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q Một, hai, ba Ủa cháu bà ơi Cái ní là cô Mỹ này Còn cái ní là hợp với con Quyến Còn phải cái ní phải là của tao Ủa chọc cớ đi hiểu một on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Thắng? Hai người này sao đám cưới với nhau? Ok, vậy chốt Đông Nhi Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp xấu rồi nè Mình ngủ quanh đó Làm cho cô vui Sếp làm quen với nhân viên mới đi Chào chị Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Ngưng diễn Dạ, tôi nghỉ việc đi Tôi mới đi làm ngày đầu tiên Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em đánh cược với nhau ha Chị sẽ giao việc cho em Nếu em làm không được Thì tự đưa đơn xin nghỉ việc Chơi không? Ok, chơi Ê! Làm gì ồn vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ?

miệng đều tay nha mày Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình Cùng chuối vẫn là tôi vẫn ngồi nơi đây Một trọng mãi không ngủ Tự trách bản thân cô gái bao nhiêu Tất cả vẫn không đủ Không thể níu lấy đôi bàn tay đó Sự thật không chối bỏ Cứ ung dung rồi tự tại thì mình là anh cơn gió Gió không bao giờ dừng chân Vì bất kỳ một ai cả Và gió có thể tội tan bao nhiêu ký ức vụn vỡ trôi thật xa Do hay cười, do hay vui cùng những nỗi buồn ở trong lòng Do phải chấp nhận vị trí cô đơn quanh quẩn đâu đó trong cuộc sống Hãy để tôi tan vào cơn gió Đi theo tiếng gọi của tiếng mình Nếu lần này tôi lại vấp ngã ở đâu cho tôi được niềm tin Tôi lại nhớ nụ cười khuôn mặt đó dù chỉ gặp trong một lần Kể cả trong mơ đưa tay với tới tôi cũng chẳng mong dám lại gần Quá khứ chỉ để gọi tắt Nó ngăn gọi mới hôm qua Trái tim vẫn còn bỏ rào cản khoảng cách khi yêu xa nhưng mà giờ đây chỉ còn mình tôi la thang vẫn đi nhặt nhặt từng lời hứa từng mảnh vỡ đang tan rã ngay ở trước mắt buồn vì ai chứ buồn vì anh bao nhiêu đêm em đếm xuể giọt nước mắt mặn chát trên môi chấp nhận buông tay đâu phải dễ cứ mỗi đêm lại chẳng khói thuốc nơi lấp lánh đôi biển xanh hít thật to rồi khóc thật đà cảm nhận ngược trái sau gió lạnh thả tự do cho anh rồi Muốn hỏi là anh có vui không Không còn ai làm phiền mỗi ngày tự hỏi là anh có buồn không Dòng tin nhắn vẫn còn ở đó Tên danh bạ vẫn như cũ Là người yêu kèm thêm trái tim Tại sao không đổi hả nhỏ ngu Sầu xa tôi dành cho ai Chắc không phải dành cho em đâu Nếu hạnh phúc mà anh đã chọn lại đúng thì em chấp nhận đâu Yêu làm chi chỉ một cơ gió Từng thổi ngang qua đời mình Chắc anh cũng